Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Di Khải kính chúc anh em buổi tối xem live dễ em ơi Quá tuyệt vời nè mà. Và ngày hôm nay thì uh, trận tống kim Ngày hôm nay thì uh, Khải được top 3 Và cũng được một số anh em donate Cảm ơn anh Đen Ngô Trả kèo em nhé, cảm ơn Đen Ngô nha Rồi, của donate Khải anh em trăm k Và bây giờ thì trong trận đấu này thì Khải sẽ so cho anh em xem đồ của chị uh, Bích Phương Đó, chị Bích Phương hiện tại đang cầm của Lão Lương à, Lão Lương Ngam My nha anh em và ngày hôm nay thì anh được nguyên sói này như Khải Thái là anh được nguyên sói này Và có cho mình số 9k điểm 204 bạn và 182 mình đầu sơ là tử vong 22 và liên chạm 23 Đó Rồi cho anh em xem sơ đồ của Ngami này và như thế nào và lên được top 2 tông kim Đây anh em ạ Một sơ đồ quá tuyệt vời nha anh em Đây anh em Đây một con Ngami đây anh em ạ Đây cho anh em xem đồ như thế này à, quá tuyệt vời luôn Hiện tại đang sở hữu một à, set vinh diệu Set này thì à, áo với dây là Set này thì trung bình khoảng 20 triệu anh em Set này trung bình hiện tại 20 triệu nha mọi người Đó 20 triệu set này Vinh Diệu là chỉ cần cái áo Với giày thôi Thì có thể kết hết tất cả set đồ nha anh em Đó hai món này là đặc biệt kết hết set đồ này Rồi đang tiếp tục đó là một sở hữu cho mình một nhẫn vô chân Và tiếp tục đó là một nhẫn vô chân Hai nhẫn vô chân khắn lôi và chón nha anh Đó quá tuyệt vời luôn Hai nhẫn vô chân Quá đẹp Rồi tiếp đến là một bao tay nghe mi mắt ộp 3 cấp 3 cấp Phần thủ lý làm chậm một cái kiếm mắt hộp 3958 và 3 cấp chống phái. Đó. Một đai lưng vô gian em y kiếm 2 cấp, chí mạng 3% và một à, cái nón vô ma phòng thủ lý lâm chậm và thời gian à, trúng độc và bằng sắc nội và một dây chuyền vô chân kháng cả 23 phòng thủ 23 yếu vực phòng thủ 24 và kháng lôi 25 và mộng điệp 3 cấp trời ơi với phi phong mặt nạ phải rồi anh được à, con à, nghiên số này là có thêm mặt nạ nữa này mà và ngọc bòi đang kháng lôi 30 đấu đá tung kim thì sứ đồ này thắng lôi và những thứ này thì quá chuẩn này em ạ à. Rồi nói chung là quá đẹp lên mời sứ đồ ngày mi này ngày mi kiếm này nè, đánh quá cực kỳ chắc anh em hôm nay thì được top 3 đó anh em đó quá đẹp không cái kiếm anh em nhìn đẹp không lên nhạc liền em à quá tuyệt vời anh em à đó thấy chưa hiện tại nhìn sơ qua thì nãy là cái xếp bình diệu 20 triệu nè anh em trung bình 20 triệu nha anh em vừa rồi thì đấu giá của xếp bình diệu là lên đến 24 triệu á 24 triệu xếp bình diệu rồi cái kiếm này thì chắc uh, hàng đẹp hàng mát anh em à kiếm này thầy nghĩ uh, Hôm trước anh mở ra cũng khui ra cái kiếm này đỡ mà bán chắc phải tầm 20 đến 25 ờ, triệu cái kiếm này rồi. Kiếm này dạng tương đương mắt ọp rồi anh em à. Rồi, gia chiên này chắc khoảng ờ, triệu hơn 2 triệu rồi đó. Bao tay này quá đẹp anh em à. Bao tay này nếu đỡ bán chắc phải hơn 3 triệu đến 4 triệu bao tay này mắt ọp. Đai lưng này chắc khoảng ờ, triệu rưỡi. Hai cái nhẫn này cũng tiền này mà Hai nhẫn này cũng tốt không nè. Hai nhẫn này trung bình chắc chiếc phải gần 2 triệu. Một chiếc phải gần 2 triệu. Nón này chỉ khoảng 1 triệu nha anh em. Đó ở ờ, người bông tiêu nữa nè mà người bông tiêu cấp 4 người này thì khoảng dao động khoảng tầm 10 triệu nói chung là này thì đang có là một kỹ năng hai kỹ năng và hai kỹ năng càng khôn cho người là bốn kỹ năng vẫn có nha nè bốn kỹ năng vốn có và những set đồ như thế này thì quá pin rồi chung là tổng set đồ này trên dưới chắc khoảng <tsk> gần à, bảy tám chục triệu đó nè mà không biết đâu nè bảy tám chục triệu set đồ này nha anh đặc biệt đó là set vinh diệu này rồi đến cái vũ khí là hàng hiếm này anh không kiếm được ra đâu anh em ơi mỗi tháng thì chỉ có một set thôi hiếm lắm rồi cái kiếm này à, là cái kiếm nô một đầu tiên server luôn không gì hơn luôn anh em <laughs> quá đẹp lên em ơi không có chị là em top 2 rồi đúng rồi không có em này à. không có chị là em top 2 rồi hôm nay em chém khá là khác ôi pha cúp pha của cuối khả năng top 4 mà khải chém phát một vượt bậc là liên chạm lên đến 44 vượt top 3 luôn anh em và được uh, donate của anh đen ngô luôn anh mọi người ok cảm ơn uh, anh em vừa donate khải nha uh, Donate top 5 Tống Kim Ok Đỗ Hồng Duy Cảm ơn Đỗ Hồng Duy nhiều nha Anh em à và nói chung thì uh, con ngựa này trên dưới 10 triệu nói chung set đồ này trung bình phải ít nhất phải 7 ờ, đến 80 triệu nè mà đỡ bây giờ anh em nhiều anh em bảo mua ạ à. nhưng mà chắc chắn anh không bán đâu mọi người anh còn một cái ngọc bội uh, ờ, tóc hai ba mươi sáu hoặc ba mươi chín gì đó nữa là đặt móc nội công 126 luôn à, cái kiếm này thì đặt 126 rồi nha mọi người kiếm này thì đặt 126 rồi và cây à, ngọc bòi anh có một cái ngọc bòi hồng kim phái tốc độ đánh nội công ba cấp ba cấp nữa nhưng mà anh bỏ rương rồi ngọc bòi đó chắc ít nhất phải tầm 5 đến 10 triệu nữa nè nói chung là sẽ đồ này quá đẹp rồi anh em xem video của Lạc quân Lương em ơi thì đừng quên đỡ lại cho chị Bích Phương cũng như là Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi quá đẹp anh em à